trấn thủ nghệ an à, quan hoàng mười trấn thủ nghệ an về huyện thiên bản làm quan trong đất phủ dày Tôi nghĩ quần tiên mà nghe tin ông mười tới thiên duyên tranh lòng tư vấn vẫn tiên mượn cánh chim hồng mỹ soi tỏ xin quan hoàng soi tỏ tất lòng cho chẳng gì cầu cầu đem bắc sông bóng hoàng về ngày hôm nay thịnh bóng hoàng về đèn nhang hương khói sớm khuya phục thờ chân kinh có chữ nam mô a di đà phật ni hoàng vô ngự đồng phép hoàng lục trí thần thông non đã chọn câu thề mừng ngày Huế nở họ nguyễn con kiều thình đức hoàng mười giáng lâm tề tay thiên chuốc chén rượu đào nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc các cô dâng mời là mời chuốc quan hoàng sơi á à, sơi chuốc quan hoàng sơi tay tiên đi chuốc chén rượu đào nhị tuần á nâng lên bề ngọc nghe các cô nâng mời cô là mời rước quan hoàng rơi à rơi rước quan hoàng sơn tay tiên chuốc chén rượu đào dâng tam tuần chung dâng lên bệ ngọc các cô dâng mời là mời chuông hoan hoàng rơi ta rơi thập một tuần nhang tưởng người anh kiệt gương xưa chỉ lầm liệt văn vò ai có chưa yêu được thương dân quyết bảo vệ sơn hà cho dân no ấm trong được bình gió đông về mưa xuân đến gây bao họ nguyện con nhớ nhung ờ, mà ước ao ao ước bấy lâu nay họ nguyện con nhất tâm bắc ghế đèn chí miêu để thỏa mong khỏi to ở ờ, chỉ đến hoang khỏi tòa mây bay huế nở hay hay đêm ngày nước chảy Oh vậy hết thầy thu đông ở bắc nam xin lộc đến ông người đi mà ngược ngược dòng ngược dòng lam trong đền vàng nguy nga nhang khói bay cùng đàn dâng tiếng ca cầu cho bách gia theo về đèn chỉ mỉu họ nguyện con loan ra hoàng ban tài cho nghe ông cho muôn dân trong nam việt được bình an chúc cho nghe hoàng bóng đẹp đồng sang buôn bán phát tài trong gia đình cháu con bình an nay tài lộc hoàng ban cho các ghế trên trần gian cho pháp sư văn đàn bốn nàng hầu dân họ nguyện nhất tâm hoàng gia vui vui với đồng vui với đèn vui với đời hoàng vui tiếng cười ngài tin kinh dâng quan hoàng ngây ngất ngất ngây tâm hồn nơi cõi trần gian chúc cho ghế hoàng bóng đẹp đông xa thành ra